rõ kinh khủng luôn rộng mạng này rộng phê chưa tiếp luôn đúng rồi địt mẹ chuột chạy qua cả chân Đã dạ, đúng. con gì không biết kêu quác cả mồi cả bồi cụp hết màu đang đấu tít bách thanh con đéo thì cắt thì lượng qua phát mày cụp hết cả màu cả bối cả mồi luôn đó biết con gì luôn chống lại thì con gì không biết con là buổi gì Cả mua cả buổi đâu bỏ đâu luôn này con sông mình nấu rồi cái gì vậy? mồi cụp màu mà thịt đấu luôn bối thế đó hiểu đang đâu căng tít